Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lùm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em một cái giải đang rất là hấp dẫn và được theo dõi nhiều nhất trên mạng xếp hạng luôn nha anh em Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình phân tích sơ về những trận đấu mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em Thì ngày hôm qua mình có nhận định cái trận trên đây cho tất cả anh em là cái trận Indonesia và Campuchia thì cái trận này mình cho cái mã kèo trên video cho tất cả anh em là mình cho Indonesia nhưng mà tới hồi có cái đội hình chính thức thì mình thấy cái kèo này nó hơi lạ và mình đã cho tất cả anh em nằm ngược lại là nằm Campuchia thì một chút mình sẽ coi cho cho, cho tất cả anh em coi mà cái kèo mình cho trong nhóm còn cái trận Real Betis và Atalanta thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm Atalanta trận này đã đồng nha anh em cho tất cả anh em nằm Atalanta và anh em nằm tài thì anh em hút được hai full hai mã kèo này thì trận này ta anh ta ăn ba không còn cái trận cái kèo uh, giải ngoại hạng Bồ Đào Nha anh em thì cái trận này anh em cũng đã biết mình nhận định mình đã nói trên video cho tất cả anh em sao rồi thì cái trận này mình cho anh em nằm Maritimo nằm cái mã kèo dưới thì cái trận này cái tỷ số là một đều thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này full nữa rồi thì tối qua là anh em húp full kèo còn cho anh em xem trong nhóm của mình thì hôm qua mình cho tất cả anh em anh em thấy cái lúc mà mình cho kèo nóng luôn chứ mình không cho kèo anh em đầu trận mình sợ Indo này nó ăn ngay cái tỷ số hòa chờ Indo ăn một không mình cho tất cả anh em nằm ngược lại cái kèo thằng Campuchia với cái mã thì kèo chấp là 1,75 mình cho tất cả anh em nằm dưới ăn đủ luôn này anh em dòm cái mã kèo bên mình đưa ra mình chỉ lựa kèo ăn đủ cho anh em và tỷ lệ anh em ăn 99 phần trăm rồi thì mình cho tất cả anh em nằm dưới với cái mã kèo là Indo nó ăn một trái rồi mình nằm dưới nha anh em nằm dưới là ngược lại mình nằm dưới ngược lại ăn đủ với mã kèo 1,75 và vào vào đúng phút 16 thằng Campuchia nó gửi lời với cái tỷ số là một điều là mình thấy cái tỷ lệ kèo là cho tất cả anh em là 99% là đã húp kèo rồi thì kết thúc trận đấu Indonesia chỉ ăn được cái với cái tỷ số đúng là 2-1 luôn anh em 2-1 luôn anh em cũng húp được cái mã kèo đó rồi còn tới cái kèo giao hữu Torino Torino thì qua anh em xem anh em cũng biết mình cho anh em đúng cái mã kèo tài kêu anh em đi nhẹ tay cái kèo này đi chỉ để xem chơi cho vui thôi chứ không có ờ, ấy xong cái tới cái trận thì trong thời gian rảnh rỗi mình cũng vẫn có cho anh em vào mình kéo đá gà cho anh em chơi nữa thì xong tới giờ Atalanta ra sân có cái đội hình chính thức mình tung lên đội hình cho tất cả anh em xem cái đội hình rồi xong mình cho anh em vào kèo đây đây là mình cho anh em vào mã kèo Asta anh đá đồng ăn đủ ăn đủ luôn ăn 1.6 là anh em đánh 1 triệu anh em ăn tới 1 triệu 60 ngàn và cho anh em nằm cái mã tài 3 nhưng mà ra xăng á ra xăng nó tột kèo rồi anh em ra xăng nó tột kèo còn 2,75 thôi đó anh em đã húp được cái mã kèo Atalanta 3 không còn thêm cái mã kèo cái mã kèo của Maritino Maritimo của thằng Bồ Đầu Nha thì anh em thấy mình nhận định trên video rồi mình cho tất cả anh em nằm Maritino được chấp kèo ăn đủ luôn nè anh em ăn 1,09 thì anh em nằm thêm cái mã kèo tài nữa thì cái trận này anh em cũng đã húp được cái mã kèo này nữa rồi đó thì rất là nhiều kèo còn những cái trận này là cái trận um, Indo mình cho tất cả anh em chơi giao hữu trước khi chơi uh, giải trí trước khi cái giờ bóng lăn thì đó là những cái mã kèo trong nhóm của mình bữa giờ đã ăn full kèo thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải cái giải bóng đá chuyên nghiệp của Ả Rập Xê Út nha anh em thì anh em cũng biết Ả Rập Xê Út anh em xem báo thì anh em cũng biết rồi Ronaldo đã về à, đá cái giải chuyên nghiệp của Ả Rập Xê Út ký hợp đồng với ờ, cái mã hợp đồng là một năm 200 triệu ờ, euro nha anh em thì Ronaldo đã về với cái bờ đội là Naes này nha anh em đội Naes đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng đang đứng hạng nhất có 22 điểm sau 9 vòng đấu là cái đội này Ronaldo đã về cái đội này đã ký hợp đồng một năm rồi mà mình theo báo chí đưa ra Ronaldo về đây làm đại sứ thương hiệu và ký hợp đồng tới 7 năm lần Ronaldo sẽ đá cho đội hình đội câu lạc bộ này hai năm rưỡi và trong thời gian sau đó là Ronaldo sẽ làm à, quảng bá cho cái câu lạc bộ này nha anh em thì hôm nay mình sẽ vào nhận định trong cái giải đó cho tất cả anh em luôn thì chờ tới cái trận Ronaldo ra sân thì mình sẽ nhận định thêm cái trận của Ronaldo nữa vào nhận trước nhận định trước cho anh em trong cái mùa giải này thì cái giải này mình thấy cũng rất là dễ chơi anh em cái kèo rất là dễ chơi thì anh em thấy cái trận này là mình nhận sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Damas FC này à, với thằng uh, à, Veda diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 25 là ngày mai đó nè. Thì anh em thấy thằng Damas FC đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 16 điểm sau 9 vòng đấu. Còn trong khi đó thằng Veda đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 7 điểm sau 8 vòng đấu. Thì cái phong độ của thằng Veda đang không được tốt cho mấy trong cái vòng đấu ờ, trong cái mùa đấu hiện tại nha anh em thì cho anh em xem cái thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em thấy, thấy bên phía thằng Damas Damas thì ra cái phong độ của thằng Damas đang rất tốt 10 trận gần nhất Damas chỉ để thua đúng hai trận thua đúng hai trận và để hòa tới 4 trận và để thắng được 4 trận còn trong khi đó anh em thấy cái thằng Veda trong 10 trận gần nhất thì Veda đã thua tới 5 trận và để hòa hai trận vì chỉ mới thắng được 3 trận cái phong độ của thằng Veda đang không được tốt cho mấy thì cái trận gặp nhau gần nhất của thằng Damas và thằng Veda này Veda này anh em cũng thấy là cái trận King Cup King Cup gần nhất là thằng Veda thắng với cái tỷ số 1-0 mà vào cuối phút 90 là do cái thằng đã mát bị thẻ đỏ phút 60 mấy thì thằng Veda này mới có cái mới có cái um, dẫn trước nha anh em thì trên sân nhà của con đã mát luôn thì trận này hai thằng nó sẽ gặp nhau trong cái giải chuyên nghiệp của Ả Rập Xê Út thì cái trận này Damas sẽ lấy lại những gì ờ, những gì mà mình đã bị đánh bại trên sân nhà của mình còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trước đó hai thằng gặp nhau chỉ toàn tỷ số hòa thôi tỷ số hòa chỉ có trận này có bàn thắng để mình cho anh em xem cái trận gần nhất. Đây cái trận gần nhất là Gueda thắng với tỷ số 1-0. Cái bàn thắng ghi vào phút 82 và bên phía bên phía Damas đã bị thay đổi vào phút 61 và đây còn góc thì góc hai thằng đá rất là đều dọi nhau anh em. Anh em thấy hai thằng trong cái tỷ lịch sử của nó hai thằng này nó gặp nhau toàn là quà không thì hai thằng anh em cũng biết rất là quà với nhau rồi. Thì cái trận trước đó, cái trận trước đó là kèo thằng Damas nó chấp nha anh em Damas nó chấp mà xui là bị thẻ đỏ thì cái trận này à, còn cái trận đó thẻ vàng thì anh em cũng có thể vào cái mã cái những cái giải này anh em vào cái mã tài thẻ cũng rất là ok nha anh em thì hai thẻ vàng và một thẻ đỏ nó tính ra năm thẻ vàng trên trận này tài thẻ chừng tầm ba thẻ rưỡi thì anh em có thể vào cái mã kèo những cái mã kèo trận này thì rất là nhiều kèo thơm anh em cứ cần chú ý những cái kèo thơm trong những cái trận này để anh em chơi kèo đây còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á thì cái mã kèo trong cái trận này mà nhà cái đưa ra là cái thằng Damas chấp 0,25 nha anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên cái mã kèo nó chưa có thì mình chỉ nhắc sơ là anh em là cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu là 2,25 thì cái trận này anh em cứ cứ nằm cái đội chủ nhà đa mát cho mình nằm cái đội chủ nhà đa mát để anh em có được cái mã kèo lợi thế nhất mà anh em đánh và cái mã kèo góc thì anh em cứ vào cái mã kèo tài cho mình tới đó tài xỉu góc chừng 8 tới rưỡi thì anh em có thể vào cái mã kèo tài góc cho mình nha thì đó là cái những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì sắp tới cái trận mà Na S nó có thể ra sân á, thì có Ronaldo á, thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em và chờ chờ cho anh em vào xem cái trận đó Ronaldo ra khai mạc cái trận đấu của giải chuyên nghiệp Ả Rập Syria này nha anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì giờ mình cũng muốn vào tâm sự thẳng với anh em đó là những anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì rất là nhiều anh em không có thể chơi được những cái mã kèo mà mình đưa rồi tối qua cũng rất là nhiều anh em về bên cái nhóm của mình để chơi những cái mã kèo thì tối qua cái kèo Atalanta đó rất là nhiều anh em đã húp về cái kèo đó thì sắp tới còn có ngoại hạng Anh nữa thì anh em cứ về bên nhóm của mình và anh em phải đăng ký cái trang bên nhóm của mình anh em mới được vào chơi cho anh em đăng ký 100 200 ngàn thì anh em vào anh em chơi đi không được cái mã kèo nào hết thế anh em chơi 100 200 ngàn thì anh em chơi làm gì thà anh em vào anh em ừ nạp thẳng một củ hai củ anh em vào anh em đánh mình cho gửi kèo trong nhóm cho tất cả anh em anh em đã giống như anh em nạp hai củ anh em đánh một củ anh em chừa một củ đó để anh em xây sở kèo cái kèo đó mình thấy không ổn mình kêu anh em xả kèo thì anh em xả kèo anh em mới không thua được còn anh em vào anh em nạp vừa đủ chơi hoặc là anh em vào anh em nạp 100 200 ngàn thì anh em chơi chơi kiểu gì cái đó là mình nhận định và mình khuyên anh em luôn anh em vào chơi thì anh em cần kiếm một cái số vốn để anh em gỡ là mình đã biết anh em thua tha ở ngoài rồi anh em cũng phải có vốn anh em mới chơi anh em gỡ là được cái những cái thua của anh em ở ngoài chứ anh em vào anh em cứ anh em nói anh em thua mà anh em không có vốn lấy sao anh em gỡ ra được cái đó là mình phiên anh em vào trang chơi thì anh em chuẩn bị đầy đủ để anh em vào anh em chơi một cách hiệu quả nhất thì đến đây mình cũng đã nhận định xong video cho tất cả anh em anh em nào mà đang xem thấy trùng máu với mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình đó là 096373 1346 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình và đăng ký trang xong đưa kèo cho anh em để anh em về bờ sớm nhất có thể nha thì đến đây mình nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh và một lượt like để mình nhận được để mình ra video sau anh em có thể nhận được video của mình sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau